Vâng, xin chào tất cả các bác Và đến với cái video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi bầu cua 100% là không tang Đảm bảo cho các bác khi đi lắc tay cái Các có thể giành được chiến thắng về mình Đó chính là cái bộ đồ bộ đồ chơi à, thùng nhìn bầu cua bằng mắt thường các bác nhé Các có thể nhìn hoàn toàn bằng mắt thường để có thể nhìn thấy được hột ở bên trong Đây, cái thùng đó nó là cái thùng này Hoàn toàn không tang nhé các bác nhé này em bao cho các bác đập chồng ra cũng không có cái gì hết hột và đĩa thì mình chơi hột đĩa nào cũng được khi đi chơi mình chỉ cần cái thùng như thế này thôi là mình đã có thể nhìn thấy được hột ở bên trong rồi và những cái hột như là màu đỏ như cá này bầu này nó sẽ hơi khó nhìn hơn một xíu bởi vì là nó cùng với màu cái nắp nhưng mà những cái màu khác như màu xanh này rồi những cái màu như thế này màu vàng màu xanh này đó các bác nhìn rất là rõ luôn và bác nào muốn tư vấn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 có con gà và con bầu có gà và bầu nhé các bác nhé đó có gà có bầu trong này có tôm với con hiêu này tôm với hiêu nhá các bác nhá có hiêu có tôm hai hiêu này có cá có bầu tiếp này cá này bầu này đó có cá cá bầu gà được chưa hai con cua này các bác trong này có cua này đó cua cua tôm được chưa ạ các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó chưa đồ này em đảm bảo cho các bác là 100 phần 1 nghìn là không ta nên các bác đi chơi có hoàn toàn toàn có thể yên tâm nhé các bác nhá